Anh nhìn xem Đây có phải người con gái Mà anh hứa cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông bỏ Anh nhìn xem Đây có phải người con gái Mà anh hứa cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông bỏ